Chấm nửa quả chanh vào muối, bạn sẽ có ngay 6 công thức làm đẹp tuyệt đỉnh. Bạn biết đấy, chanh chứa rất nhiều vitamin C, nó có khả năng làm sáng da, tẩy sạch tế bào da chết. Chanh được coi là nguyên liệu rất quen thuộc trong các công thức làm đẹp tự nhiên của trẻ em. Bên cạnh đó, khi chanh kết hợp với muối, nó sẽ làm tăng tác dụng trị mụn, xóa vết thâm nám, tiêu diệt hết vi khuẩn có hại trên da mặt một cách hiệu quả và giúp làm làn da trắng sáng một cách nhanh chóng. Sẵn có chanh và muối trong bếp, bạn đừng ngại gì mà hãy thử hết các mẹo làm đẹp thần thánh dưới đây. Cùng chúng tôi khám phá xem những công thức từ bộ đôi hoàn hảo này là gì nhé. Thứ nhất là trị mụn và trị vết thâm. Sau khi làm sạch da mặt với sữa rửa mặt để loại bỏ hết cặn nhờn, bụi bẩn tích tụ trên da thì bạn thấm khô da mặt bằng khăn. Sau đó cắt đôi quả chanh, chấm nửa quả chanh vào muối. Nếu là muối hạt to thì bạn phải giã thật mịn ra nhé. Tiếp theo bạn dùng miếng chanh chấm muối trà nhẹ lên những vùng da có mụn. Nếu là mụn đầu đen trên mũi thì bạn nên xông hơi với nước nóng trước để lỗ chân lông thông thoáng, giãn nở tối đa rồi mới trà chanh và muối lên. Bạn xoa nhiều lần trong khoảng 3 đến 5 phút, cuối cùng rửa lại với nước lạnh là xong. Nghe thì đơn giản, nhưng chỉ cần thực hiện 2 đến 3 lần thôi, bạn sẽ thấy lỗ mụn đáng ghét dần biến mất và thay vào đó là những vùng da thâm do mụn cũng dần trắng sáng và đều màu. Thứ hai là làm sáng da và trị nám. Bạn lấy một chút muối cho vào bát, rồi vắt thêm vài giọt nước cốt chanh cộng với một lượng nhỏ nước ấm, khuấy đều để tạo thành một hỗn hợp đồng nhất. Sau đó bạn rửa mặt thật kỹ, rồi hãy sử dụng một miếng bông tẩy trang. Bạn nhúng miếng bông tẩy trang này vào hỗn hợp mà chúng ta vừa làm. Sau đó bạn thoa lên vị trí da có nhiều nám và những vùng da xỉn màu. Để nguyên khoảng 10 phút thì bạn rửa lại với nước lạnh. Bạn hãy kiên trì áp dụng 2 đến 3 lần mỗi tuần phương pháp này Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên về sự thay đổi màu da của mình đấy nhé. Da sẽ bật 2 đến 3 tông là chuyện quá dễ dàng luôn. Thứ ba là có thể tẩy da chết. Đây là một bước rất quan trọng, đặc biệt với những bạn thường xuyên trang điểm và thường xuyên tiếp xúc với môi trường nhiều bụi bẩn. Tẩy tế bào da chết sẽ giúp làn da chúng ta sáng hồng, làm sạch sâu vào bên trong da ngăn chặn sự phát triển cũng như sự hình thành của tác nhân gây mụn. Cách làm rất đơn giản, bạn hãy vắt lấy nước cốt của 1 phần tư quả chanh, cho thêm một thìa muối trắng và một thìa mật ong. Sau đó bạn cũng đánh thật đều tay để ba nguyên liệu này tạo thành một hỗn hợp đồng nhất. Tiếp theo bạn rửa mặt thật sạch, rồi thoa hỗn hợp này lên mặt, kết hợp với massage nhẹ nhàng trong 2 đến 3 phút. Sau đó bạn rửa lại bằng nước sạch là xong nhé. Bây giờ thì toàn bộ lớp da chết trên khuôn mặt đã được lấy đi sạch sành xanh rồi đấy. Bạn hãy chạm tay lên mặt, bạn sẽ cảm nhận được làn da mướt mịn đến bất ngờ. Thực hiện việc này một lần trên một tuần trong thời tiết mùa đông và hai lần vào mùa hè bạn nhé. Công dụng thứ tư là trị thâm nách. Nếu vùng da dưới cánh tay của bạn bị thâm sạm, có mùi hôi khó chịu thì bạn chỉ việc tra miếng chanh tẩm muối như vậy và giữ nguyên hỗn hợp này trên nách khoảng 10 phút hoặc bạn có thể đợi đến khi vùng da nách khô lại thì rửa sạch. Vùng da dưới nách sẽ trở nên khô thoáng, thơm tho lắm đấy nhé. Bạn cần lưu ý một chút là chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ vùng nách trước khi thực hiện thao tác này nhé. Thứ năm là trị thâm môi. Không chỉ có tác dụng làm đẹp da trị mụn mà chanh và muối còn có thể cải thiện đôi môi một cách rõ rệt và nhanh chóng nữa đấy. Đôi môi của bạn sẽ hết thâm đen, sạch lớp tế bào chết, các mảng da bị bong chóc trên môi cũng không còn nữa. Cách sử dụng rất đơn giản, cũng chỉ là một nửa quả chanh chấm muối, nhưng ở phương pháp này thì bạn có thể thay thế muối bằng đường hoặc mật ong cũng được nhé. Sau khi vệ sinh sạch sẽ đôi môi, bạn hãy nhẹ nhàng thoa chanh chấm muối hoặc chấm đường chấm mật ong lên đôi môi và tiếp tục massage nhẹ nhàng khoảng tầm 5 phút, sau đó rửa lại bằng nước lạnh. Chỉ sau 1 đến 2 lần áp dụng, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu đôi môi căng mọng, hồng hào và đầy quyến rũ. Lưu ý một chút là sau khi làm xong, bạn nên thoa một ít dầu dừa lên môi để đôi môi đỡ bị khô và thêm phần đỏ thắm nhé. Và công dụng cuối cùng là chanh muối có thể giúp chúng ta làm trắng răng một cách hiệu quả ngay tại nhà. Chanh và muối đều có đặc tính kháng khuẩn chống viêm rất cao. Chúng giúp tiêu diệt hết vi khuẩn trong khoang miệng, lấy đi những mảng bám cứng đầu, đồng thời làm răng trắng sáng lên nhanh chóng. Việc thực hiện không hề khó chút nào, bạn chỉ cần dùng cùi trong của vỏ chanh trà lên mặt trước và mặt sau của răng một cách kỹ càng, rồi xúc miệng với nước muối pha loãng là xong. Thực hiện việc này đều đặn mỗi ngày, chỉ sau một thời gian ngắn thôi, bạn sẽ có thể tự tin tỏa sáng với nụ cười trắng sáng như vừa đi bọc răng sứ vậy. Bạn thấy đấy, chỉ cần một quả chanh và một chút muối trắng, chúng ta đã có thể làm đẹp toàn diện với 6 công thức vi diệu rồi đấy. Thật tuyệt phải không nào?